25 Vào đi Huynh đang làm gì vậy Huynh đang tìm yêu điển Yêu điển Đó là cái gì Huynh cũng không biết được Huynh chỉ nghe sư phụ từng nói qua Nghe nói Đại yêu, tiểu yêu, lão yêu Đều ghi chép hết trong yêu điển Chỉ có người trừ yêu chính tông nhất, lợi hại nhất Thì mới nhìn thấy Mùa thấy cái đầu của huynh đúng là đầu gỗ Nếu cái đó có thật Thì sư phụ huynh sớm đã tu luyện thành rồi Và yêu quá, sẽ chẳng còn tồn tại trên đời nữa Sư phụ huynh chắc chắn là lừa huynh rồi Không thể nào Sư phụ huynh trước này chưa từng nói bừa Sư phụ nói thì chắc chắn sẽ có Chỉ có điều là không biết ở đâu thôi Huynh đừng kiếm nữa Sư phụ mỗi từng nói Cơ duyên trùng hợp Cái gì là của Huynh thì chắc chắn sẽ tìm ra được Nhưng nếu không phải của Huynh Thì có bới tung cả trời cũng chẳng kiếm được đâu Tới lúc đó ác sẽ xuất hiện hơn nữa, bây giờ Huynh cũng không cần trừ yêu Huynh làm gì có phải lãng phí thời gian quá không Đi chơi cùng muội đi Không được, để hôm khác Huynh hôm nay Hôm nay làm sao Thì đi chơi cùng muội vậy Sao vậy Không có gì Huynh chỉ thấy có gì đó lạ lắm Gần đây có cảm giác có người đang theo dõi Huynh Huynh lo nghĩ dối dẫn quá Huynh là đàn ông lại chẳng có thù hận với ai <gasps> Làm gì có ai theo dõi Huynh Chưa biết chừng là có cô nương nào đó đi theo Huynh Làm gì có Được rồi Đừng có như sư tỷ của huynh à? nữa Cả ngày cứ nghi thần nghi quỷ Đi thôi nào thầy thử yêu Quân tu hành chưa thành Lại chưa đủ kinh nghiệm Là sao có thể nói là thầy trừ yêu Huynh nói thế này cũng không được Thiết kỳ cũng chẳng xong Mụ đừng nói Huynh như vậy Đợi Huynh tìm được yêu biển Rồi sẽ trở thành một thầy trừ yêu thực thụ <laughs> dạ. Nào ừ, Sảng khoái quá dạ, dạ. Thêm một ly nữa Thái tước Mùi uống ít thôi Không sao Một ly nữa thôi mà Thái tước Không lâu nữa Huynh phải đi rồi Đi à Huynh đi đâu Không được Huynh phải uống rượu với muội Huynh phải rời khỏi Nam Cương rồi Vì sao Huynh là người trừ yêu Ở đây đã không còn yêu quái nữa Huynh cũng không thể ở lại lâu Huynh đã bàn bạc với sư tỷ rồi Đợi sau khi trừ được yêu chú trên trán tình công chúa Chúng ta sẽ đi Vậy nên Huynh ngày nào cũng kiếm yêu điện Mong sớm trừ được yêu Không phải Huynh Chẳng phải huynh đã hứa với muội ở bên cạnh muội mãi sao Thái tước huynh cũng không muốn rời xa muội nhưng sư tỷ của huynh nói đúng Là người trừ yêu Huynh cũng có trách nhiệm của mình Người trừ yêu, người trừ yêu, người trừ yêu Làm người trừ yêu có gì hay ho chứ Sao huynh cứ muốn làm người trừ yêu Cha, ông nội, cụ nội của huynh 13 đời tổ thượng gia đình huynh Đã làm nghề trừ yêu Huyết mạch Phục Hy Nhất mạch đơn truyền Phục Hy Phục Hy thời cổ đại vì hàng phục yêu ma thiên hạ mà dùng máu của mình giết yêu quái Huyết mạch Phục Hy chảy trên người huynh Đương nhiên huynh phải làm người trừ yêu Dùng máu giết yêu quái Máu trên người trừ yêu đều có thể giết yêu quái Vì nên máu trên người huynh cũng có thể diệt trừ yêu quái Mùi không tin Huynh lấy máu ra thử xem nào Muốn à, lừa mùi sao Ai cho huynh nói dối mùi Thái tuyết mùi sao vậy Thái tuyết mùi sao vậy Kỳ lạ Mũi ấy cắn mình Vậy mà lại nổi giận chạy đi Không được rồi Phải đi kiếm tỷ tỷ khách suốt này Rốt cuộc chạy đi đâu vậy chứ Lẽ nào lại đi kiếm tên trừ yêu đó rồi Thái tước Thái tước Ngồi sao vậy Tỷ tỷ Thái tước đau quá khỏi rồi Tỷ tỷ Tỷ không sao chứ Ta không sao Thái tước Mau nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì Sao mùa lại bị thương Tỷ tỷ Mùa xin lỗi Tại mùa gây họa Khiến tỷ hao tổn linh lực Muốn mắng thì cứ mắng Mùa không dám cãi đâu Ta mắng muội để làm gì Chúng ta là tỷ muội Ta chỉ mong muội được bình an thôi Tỷ tỷ Tỷ nói đúng Đó đều là muội tự làm tự chịu Muội cuối cùng cũng đã hiểu Tình yêu mà tỷ và phu nhân nói Yêu chính là đau Nỗi đau ngấm vào tận máu thịt Còn bé ngốc này Thái tước Mùa đừng trốn quân, Mùa mau ra đây đi Thái tước Mùa đừng trốn Có người Cô nương Cô nương Vẫn còn sống Cô nương Cô nương mau tỉnh lại Làm sao đây Làm sao bây giờ Ngươi là ai Ngươi định làm gì à, Cô nương Cô tỉnh rồi hả Cô cô sao rồi Cô nương à, Cô đừng hiểu lầm Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua đây Thấy cô ngất xỉu bên bờ sông Chứ không quý gì Ta tại vì đại ca chỉ là đời này không thể báo đáp Kiếp sau xin được báo đáp ân tình Cô nương Cô nương Cô làm gì vậy Khó khăn lắm mới cứu được cô nương Có nỗi khổ gì nhất định Phải chết mới được sao Đại ca có điều còn chưa biết Ta từ nhỏ một cô cha mẹ Chỉ là một người cậu Cậu ta bán ta cho người chồng bây giờ Nhưng ai biết được Hắn ta là kẻ ham thích rượu chè cờ bạc Hắn không những ngược đãi ta là còn nợ tiền đánh bạc Định bán ta vào kỹ diện Mấy hôm trước Ta chạy trốn khỏi nhà chồng Đến nhờ giả nhà cậu ta Nhưng không ngờ Cậu của ta Cũng ốm mà chết rồi Một mình ta không chống chung thân Nếu để nhà chồng ta bắt ta về Thì ta thà chết còn hơn Chồng của cô đúng là đồ vô lương tâm Cô nương yên tâm Ta đã cứu cô rồi Sẽ giúp cô tới cùng Cô nương Cô đang bị thương lại nhiễm lạnh Chi bằng ta đưa cô tới một nơi để nghỉ ngơi Được chứ dạ. Nào dạ. Đi Đi đâu Đại ca ta cầu xin huynh Đừng đưa ta về nhà chồng Ta nghĩ Ta nghĩ mình không nên làm phiền huynh nữa Huynh cứ để ta chết đi cho xong Cô nương Cô nương Cô nương à dạ. Cô hiểu làm rồi Ta là người trừ yêu Giống như người chữa bệnh cứu người đó Cô nương Nếu cô nương không chê Thì đến chỗ ta nghỉ ngơi một lát rồi ta sẽ giúp cô kiếm một chốn lương thân Được chứ dạ vâng. Đi thôi dạ. Nào dạ. Đi theo ta Dương đại ca Tiểu vâng Duy Mấy ngày nay ban ngày quân luyện binh trong doanh trại Ban đêm còn phải đi tuần tra Vất giả cực nhọc Mùi hồng ít canh gà Quân ăn cho bổ Mùi vậy rồi còn vất giả gì ta Vào đây ngồi xuống Tiểu Duy à Ta tạ muội Tiểu Duy Chỉ cần Dương Đại ca biết chăm sóc cho mình Thì Tiểu Duy yên tâm rồi Quân ăn canh gà đi Để lâu là nguội đó Yêu một người là hy sinh vì người đó bất cứ lúc nào Quan tâm, lo lắng cho người ta Tiểu Ghi, ngon quá Tiểu Ghi Dương đại ca, thế nào hả? Ngồi sao vậy, có tâm sự à? Nào, dạ, ngồi xuống đi Nói ta nghe Thật ra, cũng không có chuyện gì cả Có lẽ là dạo này mùi hơi mệt Tiểu Ghi, Dạo này chuyện trong quân bận rộn Lại phải chăm sóc cho tịnh nhi nữa Không quan tâm tới muội Mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ Đều do một tay muội lo lắng Trong lòng ta thật sự là Thật ra Tiểu Di cũng chẳng làm được gì đâu Chỉ cần được đi theo đại ca Giúp huynh một vài việc giặt Là Tiểu Di mãn nguyện lắm rồi Tiểu Di thật sự vô cùng dịu dàng chu đáo Ta cứ cảm thấy ông trời đối với ta quá tốt Chỉ cần Dương Đại ca vui là được rồi Ta mù bây giờ như vậy Ta làm sao vui được Mùa có cách gì giúp ta an ủi tam muội không Dung mạo bị tổn hại chỉ là chuyện nhỏ Bây giờ công chúa lo lắng nhất là yêu chúa trên gương mặt Tiểu gì cũng không biết phải khuyên công chúa thế nào Chỉ là bây giờ công chúa cứ nhúc mình ở trong phòng hoài Buồn cũng vậy, mà vui cũng vậy Bên cạnh không có ai tâm sự Sợ rằng nếu cứ như thế Yêu chú chưa được trừ Người đã buồn chán mà sinh bệnh thôi Phải rồi Mùa ấy bây giờ Cả ngày chẳng nói câu nào Thật sự khiến ta lo lắng Nhưng chuyện này cũng chẳng dội được Chúng ta chỉ có thể từ từ khuyên công chúa Rồi nghĩ cách giải quyết Đúng rồi Lý Thiên Quân nói với ta Trấn Tây Phong cảnh tuyệt đẹp Là ít người qua lại Ông ấy kêu ta đưa Tam muội đi dạo giải khuây Còn khúc tình cho ta nghỉ một ngày Ta định ngày mai đưa Tam muội đi Lý tướng quân thật có tâm à. Nhưng công chúa vẫn lo lắng yêu chú trên mặt E rằng cũng không thể cứ nhúc mình trong phòng hoài như vậy Sớm muộn cũng sinh bệnh mà thôi Ta sẽ nghĩ cách khuyên muội ấy Hay là muội đi cùng chúng ta Để nói chuyện cùng Tam muội Không cần đâu Công chúa khó lắm mới có cơ hội ra ngoài Tiểu gì không đi đâu Sợ công chúa không được tự do Được To gan thật đó Cô ta là ai Cô ấy à Cô ta là cái gì để càng ngày càng chẳng là gì Càng ngày ta càng không quản được đệ nữa Không những kết bạn với Thái trước, Bây giờ nửa đêm canh ba Lại dẫn nữ như về nhà Không phải sư tỷ Tỷ hiểu lầm rồi Nghe đại gia thích đi Ta hiểu cái gì Hay đệ nghĩ sư tỷ này hồ đồ ngốc Ta không thấy đệ ở trong phòng Để biết ngay đệ ra ngoài linh tinh Quả nhiên không sai chút nào Không phải mà sư tỷ Tỷ nghe đệ nói tỷ hiểu lầm rồi Hiểu lầm cái gì Cô nương Xin cô đừng trách vị đại ca này Ta là Phù Cừ Nhà ở gần bờ sông Cha mẹ mất từ hồi ta còn nhỏ Chồng thường hay đánh mắng ta Muốn bắn ta vào kỹ diện. Ta không còn nơi nào nương tựa Nên nhảy xuống sông tự dẫn nếu không có vị đại ca này ra tay cứu giúp Ta sớm đã chết rồi Là do đại ca ấy thương hại ta Nên đưa ta về đây Cô nương có gì đáng trách Thì hãy trách ta đây ờ, Được rồi được rồi Mau đứng lên đi Được rồi ta không trách sư đệ nữa Ai bảo không nghe đệ giải thích còn không phải để giải thích không rõ ràng sao Mà đi bôi thuốc Nếu không vết thương càng nặng hơn vâng, Sư tỷ tỷ dịu cô ấy vào đi Để đi nói với Dương Đại ca một tiếng Khoan đã Sao vậy dạ, Chúng ta sống ở Lý Phủ vốn dạ, dĩ là người ngoài dạ, Hơn nữa Dương Đại ca có nói Không được đưa người ngoài về nhà Cô nương Cô Cô nương Sư tỷ Bây giờ làm sao Làm gì được nữa Chẳng lẽ khoan ta đứng nhìn Cứ tìm một phòng sắp xếp ổn thỏa là xong Sẽ nói với họ sao ờ, ờ. Được Đi Vừa bôi thuốc xong Mấy ngày tới không được đọc tới nước Cô nương Cô yên tâm ở đây dưỡng thương Khi nào thương tích khỏi Rồi tính tiếp Ân cứu mạng của hai vị Cuộc cười không biết báo đáp là sao Vẫn chưa biết đại danh của ân nhân à, Ta là A Liên Đây là sư đệ của ta Bàn Lan Cô cũng là người lương thiện Gặp phải cảnh khổ Đừng nghĩ báo đáp hay là không báo đáp gì Những ngày này cô cứ an tâm ở đây nghỉ ngơi Đừng đi đâu lung à. tung Ăn uống thuốc thang Chúng ta sẽ mang tới Đa tạ Liên tỷ tỷ Cô nghỉ ngơi đi Chúng ta đi thôi Được Trịnh phó quý Vậy sớm như vậy Mua điểm tâm cho người thương hả Dù gì người cũng là nhị dương tử Của tộc già cổ Sao phải hạ mình trước một người con gái Chẳng lẽ ngài không thấy là nhục nhã sao Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó săn dưới chân tư đồ Mà cũng dám tới quản ta Tiểu nhân đâu dám quản ngài Chẳng qua là người ngoài cuộc sáng suốt hơn Có lòng nhắc nhở thôi Ngài nghĩ xem Nếu trong lòng người ta có Ngài Ngài không cần hạ mình như thế Người ta cũng sẽ đối tốt với Ngài Nếu trong lòng người ta không có Ngài Cho dù Ngài chết trước mặt người ta Thì cũng không động lòng đâu Trong lòng người ta chỉ có dương hiệu quý Chuyện của ta ta tự biết chừng mực Không cần ngươi nhiều lời Ngươi không ở trong quân danh Đến đây làm gì Chính quý hiệu ý không có ở đó Tiểu binh như ta đây trốn ra ngoài một lát Cũng chẳng làm sao cả Giang Cổ Dương mới qua đời Lúc này Nhị Dương Tử còn có tâm trạng đi lấy lòng một người con gái Người nói cái gì Hôm đó Đại Dương bị trúng đau Bị Dương Hậu giết giết tội hôn quân Thật sự không thể ngờ Dương Hậu lại điên cuồng mất trí như vậy Ngài ấy rời khỏi tộc dạng cổ Không ngờ lại là ngài vĩnh biệt Phụ Dương Tuy rằng thường ngày Phụ Dương lạnh nhạt với ta Nhưng dù gì ông ấy cũng là cha của ta Ơn dưỡng dục còn chưa báo được Vậy mà người đã đi rồi Ta đúng là kẻ bất hiếu Nếu như ta có mặt ở trong tộc Chưa biết chừng có thể bảo vệ được Phụ Dương Nhưng lúc đó nhị dương tử có ở trong tộc Cũng rất khó bảo toàn tính mạng cho đại dương Nhị dương tử Bây giờ đại dương đã qua đời Dương hậu chuyên quyền Mẹ của ngài càng gặp nguy hiểm hơn Ngài hãy mau nghĩ cách cứu mẹ ngài đi Với tính cách của Dương hậu Giết được đại dương rồi Người tiếp theo có lẽ là mẹ của ngài đó Tới khi đó Mẹ của ngài mà có gì bất trắc à, vâng, Nhị dương tử Cha mẹ ngài cũng qua đời Ngài sẽ trở thành phán đồ của tộc dạng cổ Sẽ bị người đời phỉ nhổ Vậy ta phải đi cứu mẹ ta Không được Nhị dương tử Nếu bây giờ ngài đi Thì sẽ trúng kế của dương hậu Không những không cứu được mẹ ngài Mà còn rơi vào miệng cọp nữa Nhưng ngài không cần quá lo lắng Trong tộc bây giờ đã có tư đồ trưởng lão bảo vệ Phu nhân tạm thời không sao Mong rằng ngài nhanh chóng giúp từ đồ trưởng lão tìm ra yêu điển Tới khi đó đoạt quyền đoạt thế Ngài muốn cứu mẹ mình Hay là muốn cứu người mình yêu thương Đều không thành vấn đề Thiên hạ lớn như vậy Ta đi đâu tìm ra yêu điển đây Nhị dương tử chẳng phải đi theo A Liên Học pháp thuật gì đó sao Pháp thuật này thông yêu tiên hai giới Người bình thường giống chỉ khó mà điều khiển được Nhị dương tử học được nhanh như vậy Nếu như không phải là yêu Thì làm sao có thể chứ Cầm miệng Ta không phải là yêu Ta cũng không tin rằng mình là yêu Ngươi chỉ cần nói cho ta biết Đi đâu tìm yêu điển cho ông ta Tư đồ trưởng lão đã dò la được yêu điện đó Trăm năm trước tôi nằm trong tay một người trừ yêu Trăm năm sau thì không biết tung tích Nhị dương tử Người phải dành thời gian dò la tin tức từ hai người bắt yêu đó Đừng làm những chuyện vô ích Đại ca, Huynh nói xem Trời đất rộng lớn Nguy hiểm liên tiếp xảy ra Vì sao con chim lại bất chấp nguy hiểm trong mưa gió Chứ không chịu nhốt trong lòng Bởi vì nó thích không gian tự do bên ngoài Cho dù ngoài đó vô vàng nguy hiểm Nhưng nó vẫn có dũng khí đối diện Đại ca Hôm nay Huynh không ở trong doanh trại huấn luyện tân binh sao Sao cùng muội ra đây ngắm cảnh vậy Chẳng phải lãng phí mất một ngày sao Hôm nay đại ca sẽ ở cạnh bình muội nếu như muội muốn ngồi đây cả ngày Quân sẽ ngồi với muội cả ngày luôn Tất nhiên Nếu muội muốn đi chơi Đại ca cũng sẽ cùng muội đi dạo Đại ca Thật ra huynh không cần như vậy đâu Ta sợ muội ở trong nhà lâu quá Quên mất mình của trước đây như thế nào Nhớ thì sao chứ Tất cả đã thay đổi rồi Trước đây khi còn bị nhốt trong cung Lúc nào cũng muốn được ra ngoài du ngoạn bốn phương Không ngờ Khó khăn lắm mới à? thoát ra được ngoài Mà lại Mùa tưởng rằng à? chỉ cần thoát được ra Chuyện gì cũng sẽ làm được Nhưng cuối cùng lại trúng yêu chú Chẳng làm được gì nữa Chuyện gì cũng phải nhờ đại ca chăm sóc Ban đầu mụ thật sự quá tự tin Quá ấu trĩ Tam muội muội là cô gái dũng cảm nhất Kiên cường nhất Mà đại ca từng gặp Cho dù là rời khỏi lòng tơ Nhưng bên ngoài còn có bầu trời rộng lớn Chỉ cần vượt qua được dòng bão muội sẽ trở thành càng kiên cường hơn Nếu như muội không dám bay lên Thì có đại ca ở bên cạnh muội Nào Đại ca đưa mụ đi ngắm nhìn bầu trời rộng lớn Thế nào Tâm trạng đã khá hơn chưa Bỗng dưng mụ cảm thấy Đây là giang hồ mà muội vẫn thường mong tới Thiên địa như hoa Giang sơn uy hùng Đúng rồi đại ca Quyết định ban đầu của muội là đúng ừ. Nào không được Mùa sợ mùa uống sai Uống sai rồi mùa sẽ cổng mùa về Giống như hồi chúng ta mới quen nhau đó Đại ca Khi Huynh biết muội là công chúa Huynh có cảm giác bị lừa không Nhắc lại ta mới nhớ Món nợ này ta còn chưa đòi muội Vậy được Hôm nay tịnh nhi sẽ tự phạt Được Đại ca Bộ có một câu hỏi này Vẫn muốn hỏi huynh Huynh nói huynh du ngoạn giang hồ lâu như vậy Chẳng lẽ chưa gặp được hồng nhan tri kỷ nào sao Hồi còn trẻ Cha mẹ ta có dạy Con cháu nhà họ Dương Nên tránh chuyện tình cảm Hạn chế gây phiền phức cho các cô gái vì nên ta ở ngoài chỉ dám đứng từ xa nhìn các cô gái ừ. Vì sao vậy Vì các cô gái đáng sợ lắm sao Mụ ờ, biết rồi Chắc chắn là vì các cô gái quá dũng mãnh Cha mẹ huynh sợ huynh bị bắt nạt Không phải Hình như là tổ tiên của một vị tiền bối Rơi vào dòng rắc rối của tình yêu Khiến bản thân bán thân bất xứng Vậy nên cha mẹ ta mới dặn dò như vậy ừ. Vậy đại ca nghe lời cha mẹ như vậy Mà gia đình huynh lại là nhất mạch đơn truyền Để nào huynh không định thành thân Để có người nói dỗi tông đường sao Trước đây phi bạc giang hồ Tuổi trẻ dễ dùng Không muốn bị ràng buộc cho đến khi đến Nam Cương Cảm thấy trấn thủ biên cương huấn luyện binh sĩ Chính là điểm dừng của mình Chưa từng có ý sẽ thành gia Nhưng ta lại Nhưng huynh lại gặp được Tiểu Duy Không kiềm chế được bản thân mình Rơi vào dòng xoáy của tình yêu Tiểu Duy là một cô nương tốt Lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác Cô ấy là người yếu đuối, thân thế đáng thương Bên cạnh không có một người chăm sóc Vậy nên ta muốn dốc sức chăm sóc, bảo vệ cô ấy Cho cô ấy một chốn dung thân Đại ca Mùi muốn nghe một khúc nhạc Đại à, ca không hiểu dân nhạc Cũng không biết về âm luật Hú hồ Ở nơi quan giả thế này Không có nhạc khí nữa Du hiệp triều ca Tràng kiếm trường ca Đại ca du ngoại dân hồ lâu như vậy Chắc cũng phải biết ít nhiều chứ Trước đây ta cũng nghe nói rồi Chỉ có điều Đại ca Vậy đại ca thử xem sao Ta muội chớ có chê cười Quân bất kiến Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai Buôn lưu đáo hải bất phục hồi Quân bất kiến Cao đường minh kính bi bạch phát Triều như thanh tơ mộ thành tuyết Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng Thiên kim tán tận hoàng phục lai Tương tiến tửu bôi mạc đình với quân ca nhất khúc Thính quân dị ngã Quân nhị thính Ngũ hòa mã Thiên kim cầu Hô nhi tương xuất quán mỹ tử Với nhĩ đồng tiêu dạng cổ sọc Đại ca Quân có khí chất hào sản của một đại hiệp Tại sao lại không hiểu được tình của nữ nhi chứ Nếu như huynh giống Trịnh huynh có điều qua rơi của Trịnh Huynh tuy rằng đẹp Nhưng vẫn không bằng một khúc trường ca rung động đến tâm can của Huynh Khiến tình Nhi càng cảm mến Từng tiến tử Bôi mặt đình Giữ nhĩ đồng tiêu dạng cổ sầu Thái tước Thái tước Thái, thái tước Thái tước Tỷ Duy tỷ Bà Lan huynh đệ Để khích thái tước có gì gì không Tối hôm qua Đệ không biết mình nói gì sai Khiến thái tước nổi giận Cô ấy trong cơn tức giận đã chạy mất Không biết bây giờ đã nguội giận chưa Muội có ở đây không Bà Lan huynh đệ Đây là người trừ yêu Sau này phải hành tẩu tứ phương trừ yêu diệt ác Còn thế tước Chỉ là một nữ nhi bình thường Sau này Nó không thể cùng đệ hành tẩu tứ phương lang thang khắp nơi được Nếu như đệ muốn tốt cho nó Thì đừng chuyện gì cũng tới kiếm nó nữa Khiến nó ỷ lại vào đệ Thiên hạ không có buổi tiệc nào là không tàn Tới một ngày đệ đi rồi Để bảo thái tước phải đối diện ra sao đây Chi bằng nhân lúc tình cảm còn chưa sâu đậm Hãy sớm cắt đứt đi thì hơn Tỷ Duy Tỷ Chúng đệ là bằng hữu Để có thể ở bên Thái trước mãi mãi Tỷ gọi Thái Tước ra đây đi Để xin lỗi cô ấy Để sẽ giải thích được không Không được Thái Tước tuy rằng bản tính ham chơi Nhưng dù gì vẫn là một nữ nhi Để nói hai người là bằng hữu Nhưng ngày nào cũng đi cùng nhau như hình với bóng à. Đây là đàn ông thì chẳng sao Nhưng như à. vậy sẽ hủy hoại danh tiếng của Thái Tước Đệ và Thái Tuyết đã không có tình cảm nam nữ Vậy hà cớ gì cứ muốn đi cùng nhau từ sáng đến tối Tốt nhất nên giữ khoảng cách Nếu không tới khi đệ đi rồi Thái Tuyết chắc chắn vô cùng đau khổ tỷ Duy tỷ Đệ sẽ không làm Thái Tuyết đau lòng đâu Nhưng đệ đã làm như vậy rồi đó Đệ Đệ rút cuộc đã làm gì sai tỷ Duy tỷ nói cho đệ biết Đệ nhất định sẽ sửa Đệ không có gì sai chỉ có điều để còn chưa lo được cho bản thân mình Lẽ nào muốn thái tước đi cùng đệ Phi bạc tứ phương chịu đói chịu khổ sao Đồ ngốc Nói vậy đã bỏ cuộc rồi Tiểu Di tỷ Đệ ngoài việc trừ yêu còn biết chữa bệnh nữa Nếu như vậy còn chưa đủ Đệ, đệ còn đôi tay, đệ còn trẻ, khỏe mạnh Có thể làm nhiều việc Đệ nhất định sẽ không để thái tước chịu đối chịu khổ đâu Bà Lan ca, thái tước, buổi đói rồi Đi ăn gì đó đi, đi Thái tước Đi thôi Về sớm nhé Tam muội muội nhìn xem Bình thường ra ngoài đi dạo Chẳng phải cũng rất tốt sao Đừng có lúc nào cũng lúc mình ở trong phòng Rồi suy nghĩ lung tung Dương Hiệu Quý Hôm nay không bận thao luyện với các tướng sĩ Mà đánh rỗi như vậy Ta thấy hôm nay thời tiết đẹp Vậy nên ra ngoài đi dạo một lát Cô nương này là nương tử của ờ, ngài Ông hiểu lầm rồi Đây là muội muội của ta ờ. Cái này bao nhiêu tiền à Đắt vậy Con không sao chứ mua một cái dương hiệu quý Quả là thân thủ phi phạm Đa tạ đa tạ Yêu quái Yêu quái Tam muội Tam muội Tam muội Hai người về rồi có vui không Tam muội Tam muội Đại ca Chuyện gì Hai người đừng nói gì nữa Hôm nay mụ không muốn nói chuyện với bất cứ ai Hai người để mụ được yên tĩnh đi Còn nữa Hôm nay ai cũng đừng vào biệt quyển Mụ muốn ở một mình Dương đại ca Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Vừa rồi lúc đi còn bình thường mà Giống như tâm trạng của tam muội đã khá hơn rồi Nhưng vừa rồi trên đường có người nhìn thấy yêu chú trên mặt người ấy Liền hét lên yêu quái Điều tại ta không tốt Không nên đưa mùi ấy ra ngoài Huynh cũng chỉ muốn tốt cho công chúa mà Tại ta suy nghĩ không chu đáo Mùi ấy trốn trong biệt uyển Tại vì không muốn đối diện với dung mạo Của bản thân bị quỷ hoại Nhưng ta vẫn không bảo vệ được mùi ấy Để mùi ấy bị người ta sỉ nhục Nhưng đại ca Chuyện ngày hôm nay đều là ngoài ý muốn Huynh đừng đổ hết mọi trách nhiệm Lên người mình như vậy nếu không phải ta cứ đội dẫn mũi ra ngoài Thì đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay Sư tỷ của huynh ăn khỏe gì à Vừa rồi ăn như vậy Một người ăn hai khẩu phần Đúng dĩ là hai người mà Dương đại ca dặn không được đưa người ngoài vào phủ Ý ta là Sư tỷ của ta dạo này ăn khỏe Một người mà ăn bằng cả hai người Sư tỷ của huynh đúng là khó nuôi mà Một người mà ăn rõ nhiều Mà mỗi thấy huynh đúng là đồ ngốc quấy ấy rốt cuộc là sư tỷ của huynh Hay là mẹ của huynh vậy Được rồi, đi thôi Sư tỷ, sư tỷ, để mua điểm tập cho tỷ đây Sư tỷ Kỳ lạ Nửa đêm nửa hôm rồi sư tỷ đi đâu được chứ Cô nương Đây là điểm tâm cho cô Bạn đại ca Như thế này thật ngại quá Cô đừng khách khí Cầm lấy đi Nếu cô còn muốn ăn gì Ngày mai ta sẽ mua cho cô Vậy chỗ điểm tâm này Phụ cừ xin nhận Không dám làm phiền đại ca thêm nữa Vết thương của phụ cừ hôm nay không còn đau rồi Đợi vết thương khỏi hẳn Ta sẽ đi Tuyệt đối không làm phiền hai vị ân nhân thêm nữa Cô nương, cô nói làm phiền gì chứ Ta và sư tỷ hành tẩu giang hồ Cứu người gặp nạn là việc nên làm mà Cô đừng suy nghĩ nhiều nữa Yên tâm ở đây dưỡng thương đi Ta và sư tỷ cứu người cứu đến cùng Nhất định sẽ giúp cô tìm một nơi có thể sống yên ổn đa tạ bằng đại ca Phụ cường vô cùng cảm kích Cô nương, ở đây không phải là phủ của nhà ta Ta và sư tỷ chỉ là tạm thời ở lại đây Tự ý thu nhận cô về đây Có rất nhiều điều bất tiện Xin cô nương hiểu cho Sau này cô đừng đi lại ở trong phủ Đừng để người khác nhìn thấy <laughs> Xin bà đại ca yên tâm Phụ cười hiểu rồi Mẹ, phụ dương không còn nữa Con phải làm sao để cứu người đây Con có nên tin tư đồ đi tìm yêu điển không Nhưng yêu điển rút cuộc là cái gì Con phải làm gì để được nó làm gì để cứu được người đây Trịnh đại ca Quá ra quân ở đây Sao cô lại tới đây Có việc gì Không có không có Ta thấy huynh ra ngoài mãi mà không về phủ Ta sợ huynh bận quá Chưa ăn cơm Nên mang một ít chút điểm tâm tới đây Huynh mau ăn đi Đa tạ Aileen cô nương à. Đúng rồi Aileen cô nương Chẳng phải cô bảo ta tìm một việc cho bà Lan huynh đệ làm trong quân sao Ta đã nói với Lý Tướng Quân rồi Thật sao? Vậy Lý Tướng Quân đồng ý chứ Lý Tướng Quân nói trong quân đội bây giờ đang thiếu Một chức quan hiểu về y dược Bà quân sư đệ hiểu y thuật Vậy hay có thể làm chức này Vậy mỗi tháng được bao nhiêu tiền vậy? À không Trình đại ca Huynh đừng hiểu lầm Ta và sư đệ Bọn ta không phải là người tham tiền Chỉ là gì Ta không muốn người khác nghĩ rằng ta ăn nhờ ở đậu Trong chờ bố thí nếu bạn Lan có được người tốt Thì bọn ta cũng có thể tự nuôi mình được Tất nhiên là ta hiểu Bọn ta tuyệt đối không bạc đãi bằng huynh đệ Ta đã nói với Lý Tướng Quân rồi Quân hưởng của bằng huynh đệ bằng với bọn ta Thật vậy sao Trình đại ca huynh quả là người tốt bụng Bà Lan có công việc tốt như vậy Chắc chắn là nhờ huynh trước mặt Lý Tướng Quân Nói tốt cho bà Lan Ta xin thay mặt sư đệ ta đa tạ huynh Là người một nhà mà Tất nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi Có đi có lại Ta không phải báo đáp huynh chứ Trình đại ca Hay là ta sẽ dạy huynh học pháp thuật Lần trước ta dạy huynh Huynh còn nhớ không Pháp thuật à. phải luyện thường xuyên Hay là huynh thử xem Đừng có như bàn à? lan Rất hay niệm sai ờ, Vậy để ta thử xem sao Trì liên qua bất không Hiển hiện thành các tường Ta phải tu luyện 10 năm mới làm được Một người bình thường như huynh làm sao lại làm được như vậy chứ ờ, Ta cũng không biết nữa Ta chỉ khổ luyện theo những gì Ali cô nương dạy trong vòng mấy ngày à? Không ngờ lại linh nghiệm Không ngờ trình Đại ca Ngoài võ công cao cường tu luyện cũng có thiên phú như vậy Đúng là thiên tài bẩm sinh Nếu ta có nửa thiên phú như huynh Thì việc trừ ma chắc chắn quá dễ dàng rồi Nếu như huynh làm thầy trừ yêu Chắc chắn sẽ vô cùng lợi hại Đâu có à? Tất cả là nhờ anh Liên cô nương dạy ta đó chứ Anh Liên cô nương Để đa tạ cô Ta tặng cô Yêu điểm đó 100 năm trước Từng nằm trong tay một người trừ yêu 100 năm sau thì mất tích à, Nhị dương tử Ngươi phải dành nhiều thời gian Rồi là tin tức từ hai người bắt yêu đó ai Liên cô nương những người làm nghề trừ yêu như cô đều có bảo điển hay bí kíp gì để tham khảo luyện tập không? Người trừ yêu có rất nhiều môn phái. Mỗi môn phái có phương pháp tu hành khác nhau. Lấy ví dụ như thiên nguyên môn bọn ta, bọn ta chú trọng thanh tịnh khổ tu. Khẩu truyền mật quyết của sư phụ cũng chẳng có gì là bí kíp hay là bảo điển cả. Trình đại ca, huynh hỏi cái đó để làm gì? Huynh định cùng ta, à không, huynh định cùng bọn ta làm người trừ yêu à? À không, ta chỉ hỏi vậy thôi Ờ, Sau này nếu gặp yêu quái gì nữa Thì có chút hiểu biết chẳng phải cũng tốt hơn sao Trình đại ca Huynh nghĩ thật chu toàn Đến người làm nghề trừ yêu như ta Cũng thấy tự xấu hổ Nhưng Huynh cứ yên tâm đi Ta là người trừ yêu bao nhiêu năm nay Số yêu quái từng gặp cũng rất ít Yêu quái tu hành ít cũng trăm năm Nhiều cũng hàng ngàn năm Huynh yên à. tâm đi Nếu thật sự có yêu quái Thì đã có ta Chúng không dám hoành hành đâu cô nương huynh đệ sẽ nhận chức y quan chủ yếu là chữa bệnh cho các binh sĩ nhưng trong quân thuốc men thiếu thốn có lẽ bạn huynh đệ cần phải tự lên núi tìm thảo dược Sẽ hơi vất vả Nhưng dù gì cũng có một công việc Kiếm được tiền sống qua ngày Trình đại ca giúp ta sắp xếp công việc Ta vô cùng cảm kích Trước đây khi học y tu hành Ta cũng thường theo sư phụ lên núi hái thảo dược Không có vấn đề gì Trình đại ca huynh cứ yên tâm Ta nhất định sẽ làm tốt ừ. Trình phó quý Đây là y quan mới đến phải không Chào đại ca Ta là Bàn Lan Sau này sẽ làm gì trong quân Có gì xin đại ca chỉ giáo à, Trẻ tuổi thế này à Tuy rằng nhìn ta có hơi trẻ nhưng từ nhỏ ta đã theo học cao nhân Lại có y thuật tổ truyền Nhỏ thì đau đầu phát sốt Đau kiếm vết thương nhẹ Nặng thì bệnh cũ khó trị Bệnh nan y Tuy không dám nói là bệnh gì cũng thuốc đến bệnh khỏi Nhưng cũng chữa được bảy tám phần Sau này trong quân Ta nhất định sẽ giúp sức chữa trị cho các huynh đệ Xin đại ca quan tâm chỉ giáo Được rồi Nghe bà Lan huynh đệ nói như vậy Có lẽ y thuật rất giỏi Ta có một thỉnh cầu nhỏ Huynh đệ có thể giúp ta xem thử không Hai chân của ta trước đây trên sa trường, đặc biệt khi tới Nam Cương, khí hậu ẩm ướt khiến ta đau đớn vô cùng. Thế mà trái với trở trời thì càng không chịu nổi. Huynh đệ có thể nghĩ cách giúp ta chữa khỏi đôi chân này không? Không vấn đề gì, vì đại ca này chúng ta kiếm người nào đó, ngồi xuống đã, ta sẽ xem cho đại ca. Được, bên kia đi. Đứng lên xem nào Hình như không còn đau nữa Quá như là hiệu quả Đây là cách chữa trị kết hợp châm cứu và phong tộc Tuy rằng đại ca đỡ nhiều Nhưng muốn chữa trị tận gốc Thì còn phải cần một khoảng thời gian dài Ta tạ bằng huynh đệ Nói thật với huynh đệ Đã đến bao nhiêu đại phu rồi Nhưng đều bó tay hết cách Không ngờ mấy kim châm của huynh đệ Đã chữa khỏi được Đúng là tuổi trẻ tài cao Đại ca không thể xem thường được Đại ca quá khen Đúng rồi bạn huynh đệ, huynh đệ mới tới quân doanh Chắc vẫn còn chưa có chỗ ở Hay là huynh đệ cùng ở với ta đi Hay chúng ta có gì giúp đỡ lẫn nhau Ta tại ý tốt của đại ca Ta đã có nơi ở rồi ờ, Ta là cùng dương đại ca Cũng chính là dương hiệu quý Đến từ trấn này Bọn ta bây giờ đang ở Lý Phủ Chẳng trách Quá là huynh đệ ở cùng với dương hiệu quý Dương hiệu quý đúng là một cao nhân võ nghệ xuất chúng Không ngờ bằng hữu bên cạnh hiệu quý Ai ai cũng tài giỏi Khiến cho những thủ quân Trấn thủ biên thị bọn ta như hổ bọc thêm cánh Như hổ thêm cánh Như hổ thêm cánh Cấp báo Trần Phú Quý Lưu binh đầu không hay rồi Trương tiểu Trụ chết rồi Thank you. Bye.